xin chào cả nhà. À, mọi người hay nói rằng là chơi forex này, chơi coin này, à, đúng không ạ? Đấy là hai cái từ mà mọi người hay gặp nhất là chiến cái gì là chơi coin, chơi forex những hai cái từ phổ biến mà mọi người nghe được. Nhưng mọi người đâu biết rằng những kể cả những người mà ừ, đầu cơ lướt sóng bất động sản thì được vẫn được gọi là chơi, à, chơi bất động sản, đúng không ạ? Hoặc là một số người ừ, kinh doanh cả cả sản phẩm vật lý kể cả sản phẩm vật lý ví dụ như là uh, mua cái ví ra này kể cả cái cái ví này đi thì cũng vẫn được gọi là chơi cái ví này uh, mua vào giá thấp và bán ra giá cao được chưa đúng không bán ra giá cao và chờ giá nó thấp lại thì lại nhập hàng lại và sau đó lại bán ra thì bản thân cái ví này thôi cũng là một dạng chơi cái ví này rồi đấy thế vậy là nhiều người uh, cho rằng định nghĩa rằng là là chơi là là là là là là không tốt chơi là không tích cực vân vân vân vân thì xin thưa với mọi người là tất cả những thứ mà mọi người đang đang đang giao dịch hiện nay trên trên trên thị trường giao dịch tất cả mọi thứ trên trên trên ờ, các cái công việc kinh doanh thì đều được có thể định nghĩa là trade được đấy trade trade trade đây ví dụ cái ví này ví rất là đẹp đúng không nhỉ mọi người mọi người thích cái ví này không ạ đây mọi người nhìn thấy cái ví này đẹp không đây mọi người thấy cái ví này đẹp không đẹp không đẹp đẹp đẹp nếu đẹp thì comment đi đẹp đẹp mọi người thấy cái ví đẹp không ạ đấy mọi thấy cái ví đẹp không đẹp không nào đấy như này nhìn thấy rồi đấy đúng không ok mọi người nhìn thấy ví đẹp không ạ đấy chơi mọi thứ luôn đấy, cái gì có dòng tiền vào là chơi được có gì đâu mà phải xoắn đúng không nào mọi người nhìn thấy cái ví này ví này chơi được mà này đây, ví này vô cùng đẹp luôn đây trong này đựng đựng đựng trong này là tôi cái ví này tôi gọi là ví thần doanh nhân thần tài đấy trong ví doanh nhân doanh nhân thần tài này thì chỉ đựng thẻ thôi đựng thẻ tín dụng thôi thẻ tín dụng đấy cộng với lại một vài cái nêm khác cộng một vài cái nêm khác một vài cái nêm khác đấy ok xin chào cả nhà đấy mọi người thấy cái ví này có đẹp không ạ mọi người thấy cái ví này có đẹp không ví này đẹp không đấy đấy nhá rất là nhỏ nhắm xinh xắn đấy thôi nào đẹp không ạ đẹp không ạ đấy à, chất không ạ chất không ạ đấy mọi người nhìn thấy từ từ nhìn thấy cái logo của nó mọi người nhìn thấy cái logo không ạ nhìn thấy cái logo đấy để để nhảy cho nó gần gần camera tí đấy logo mọi người nhìn thấy không ạ đấy đẹp không ạ đấy cái ví là rất là chất cái ví này có tên là ví doanh nhân thần tài nếu anh chị em nào muốn có cái ví này hãy comment là tôi muốn đi ạ nếu anh chị em nào muốn có cái ví này thì comment là tôi muốn đi đấy thì có một cái hôm nào đẹp trời đấy gặp viên thì viên tặng được chưa đấy, hôm ờ, ngày 16 tháng riêng là một ngày rất đẹp trời và hôm đấy tôi tặng là 100 cái ví này tặng cho 100 cái ví này cho 100 anh em ờ, anh em gọi là đồng môn với tôi anh em doanh nhân đồng môn đấy ví là siêu đẹp luôn đựng ví này là tiền vào như nước luôn đấy đẹp đẹp ví quá đẹp đấy thì kể cả cái ví này anh chị em cũng chơi được luôn như vậy là như thế này à, mua thì ờ, mua ở giá thấp và bán thì bán ở giá cao à, cái thời điểm mua vào và thời điểm bán ra cái cái khoảng thời gian ấy giữ mình giữ cái ví này ấy, thời gian mình giữ cái ví này ở trong tay ấy, từ lúc giả sử mình mua có khoảng năm bảy trăm ngàn xong mình bán ra 800 ngàn cái ví này chẳng hạn à, ví dụ như vậy 800 ngàn cái ví này vậy à, thì cái thời gian mình giữ nó chỉ khoảng 5 ngày thôi từ lúc mình nhập về đến lúc mình bán ra 5 ngày thôi thì vậy là cái thời gian chơi của mình là là là có 5 ngày thôi 5 ngày mình tồn cái cái cái ví này thôi ví dụ như một vài chị em mà nhập cái ví này nhập cái ví này mang về để bán thì ví này là ví này khá đắt tiền ví này đắt hơn cái ví kia ví này là ví ờ, của Valentino rất là đắt tiền đấy vậy là uh, những cái ví như thế này thì à, mọi người cũng gọi là chơi được mua về để đó xong ai đến mua bán đi gọi là mua ở giá thấp xong về bán lại ở giá cao bán lại ở giá cao hơn đúng không ạ mua hoặc là gì như này mua ở giá cao mua ở giá cao xong lại bán lại ở giá cao hơn như thế này thì vẫn cũng gọi là chơi thế kể cả vậy dân đầu cơ bất động sản cũng gọi là chơi bất động sản được được chưa ví dụ như là năm 2012 tôi còn chơi cả hạt nhựa Đấy, tôi còn chơi cả hạt nhựa hạt nhựa là gì các mọi người biết hạt nhựa không ạ tất cả những cái sản phẩm tất cả những cái sản phẩm ví dụ như sản phẩm này những cái sản phẩm như cái sản phẩm của cái, cái vỏ băng đĩa này này thì đều làm từ hạt nhựa hạt nhựa là nhập ở nước ngoài ờ, những nước mà sản xuất dầu mỏ là hạt nhựa màu trắng sau đó là gì sau đó là về người ta trộn với lại những cái cái cái, cái ờ, chất tạo màu để nó ép ra thành nhựa màu đen màu nâu màu vàng vân vân và vân vân thì kể cả năm xưa đó tôi chơi cả hạt nhựa luôn chơi ờ, à, cả cà phê được không ạ chơi cả cà phê luôn chơi chơi cả dầu mỏ luôn đấy gọi là ở ngoài đời ấy, ngoài đời có cái gì thì có thể chơi được tất cả những thứ đó thế vậy là kể cả như cái nhẫn này đeo trên tay đúng không nhỉ anh chị này có nhẫn cái nhẫn nhẫn đây là nhẫn kim cương đeo trên tay này nhẫn kim cương nhẫn cưới của tôi đeo trên tay thì cũng có thể chơi được luôn nhập vào là nhập nhập nguyên liệu về giá thấp đúng không ạ nhập giá thấp xong bắt đầu về là gì bán giá cao hơn thì bản thân cái cái này nó cũng nó cũng là chơi luôn chơi cái nhẫn này luôn đấy thế vậy là một vài anh ấy là tư duy chưa đúng nói rằng là chơi cái nọ chơi cái kia là không tốt không không không không tuyệt vời không sao cả đấy là công việc kinh doanh đấy là cách họ nghĩ chưa đúng thôi như vậy là chơi là gì nó là một công việc kinh doanh nó là bọn người phải hiểu nó là một công việc kinh doanh đấy và những người tham gia à, những cái lĩnh vực trading họ bản chất thực sự họ là những doanh nhân đấy họ những doanh nhân có một cái thuận lợi là trong thị trường chơi ấy, là vì là cái volume của nó rất là lớn cái cái khối lượng giao dịch nó rất là lớn cho nên là hầu hết tìm sản phẩm không phải tìm hầu hết gần nói không phải tìm thì không đúng có là có phải tìm nhưng mà cái sản phẩm đấy có thể dùng trọn đời được có thể mua đi bán lại mua đi bán lại mua đi bán lại mua đi bán lại cả cuộc đời được chỉ có khoảng ba bốn sản phẩm thôi không cần nhiều và cái vì nó tuyệt vời là cái thị trường uh, giao dịch khối lượng rất là lớn cho nên chính vì cái điều đó cho nên chúng ta không cần phải marketing Ờ, có một cái điều thú vị doanh nhân trong thị trường chơi ờ, trading là chúng ta không cần phải marketing đấy là một đấy là một sự thật không phải marketing bởi vì là cái khối lượng quá là lớn thì khi thích mua lúc nào được thích bán lúc nào được cứ các bạn có hàng bán phát là có thằng mua và bạn có nhu cầu mua bán đặt mua phát là có thằng nó bán cho bởi vì là cái tổng tổng cái lượng giao dịch nó lên tận cả hàng 7.000 tỷ đô mỗi ngày thì bạn không cần phải marketing bạn chỉ cần biết là có một cái đó ở trên trên trên thị trường thôi là bạn mua được ngay bạn biết là cửa mở trước cửa chợ lúc nào là bạn vào chợ là bạn có thể tìm được hàng để bạn mua luôn bạn có tiền là bạn có thể mua được luôn và bạn có hàng bạn có thể bán được luôn rất là đơn giản như vậy bao số anh chị em muốn học cái cái công cụ tuyệt vời đó ờ, ở cái buổi gọi là ờ, trading mastery gọi là bậc thầy giao dịch Đấy, cái chương trình là bậc thầy giáo dịch thì anh chị em có thể comment đăng ký vào đường link phía trên lát nữa kết thúc cái video này có thể đăng ký vào đường link phía trên à, cái đường link rút gọn ở phía trên đấy thì à, cái buổi hôm đó tôi sẽ chia sẻ cho anh chị những cái bí mật những cái bí kíp những cái cái bản chất của thị trường những cái bản chất là của sự vận động của dòng tiền trong cái à, nền kinh tế này thì làm thế nào để biết được dòng tiền nó đổ về đâu thì khi mà dòng tiền đổ về đâu thì sẽ tạo ra sự biến động của cái sản phẩm đó tạo ra sự biến động thì cứ tạo sự biến động thì chúng ta sẽ có cơ hội để có, chúng ta có thể kiếm được tiền tuyệt vời không ạ đúng không có tuyệt vời đúng không ạ nhưng không ai dở hơi gì mà mà mà mà mua một cái ví này 80.000 để ở trong kho cả một năm, 2 năm, 3 năm vẫn bán ra là 80.000 mà thậm chí không bán được giá cao hơn thì không có thằng điên nào kinh doanh như thế cả đúng không ạ? Không có thằng điên nào kinh doanh như thế hết. Chính vì thế cho nên là là làm thế nào để biết được là dòng tiền nó đổ vào cái cái xu hướng vào cái sản phẩm này thì chúng ta tìm được cái xu hướng của dòng tiền chúng ta đầu tư chúng ta đánh chặn chúng ta mua nhập cái này về trước đúng không ạ nhập cái này về trước đấy anh chị em nhìn thấy đẹp không ạ đấy vô cùng đẹp đúng không nhỉ đấy vô cùng đẹp nhập vào trước sau đó là chờ dòng tiền nó vào lớn hơn lớn hơn lớn hơn lớn hơn nữa thì lúc đấy chúng ta bán nó ra thì chúng ta thu về lợi nhuận đúng không ạ mua ở giá thấp bán ở giá cao hoặc là mua ở giá cao bán ở giá cao hơn bán ở giá cao hơn là chúng ta sẽ thu được dòng tiền và cái uh, cái nhu cầu của thị trường mình đáp ứng được nhu cầu của thị trường bởi vì khi dòng tiền nó đổ vào cái sản phẩm đó chứng tỏ là nhu cầu cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái, nhu cầu của khách hàng là nó tăng cao đấy thì mình biết được tính toán được cái xu hướng đấy thì mình nhập trước cái này về nhập trước cái này về mình nhập về trước sau đó là gì mình nhập về trước rồi xong đến lúc mà khi mà cái dòng tiền nó đổ vào đổ vào đổ vào đổ vào lớn rồi nó có cái là cái cầu bắt đầu tăng cao rồi thì bắt đầu mình bán ra thì lúc đấy là rất dễ bán đúng không rất dễ bán đó cái cái thú vị ở điều như vậy và chúng ta không phải làm marketing cái thú vị là chúng ta không cần phải làm marketing chúng ta có thể độc lập tác chiến một một một một mình thôi tất nhiên làm việc có đội nhóm thì nó vẫn thú vị hơn đúng không nhỉ làm việc có đội nhóm thì nó thú vị hơn chứ làm việc một mình nó buồn lắm Ờ, làm việc để tạo ra, ra, ra, ra lợi nhuận để tạo ra dòng tiền nó phải vui nó phải thú vị nó phải hào hứng nó phải gọi là tràn ngập tiếng cười đấy ví dụ như trong đội nhóm chúng tôi ở trong đây đây đây để để để tôi quẳng sang bên màn hình bên này các anh tôi nhìn nó đỡ bị ngược mắt thì lúc nào anh em trong này cũng cũng cũng trao đổi với nhau gọi là liên tục và liên tục anh em trao đổi với nhau hỏi nhau trao đổi với nhau vô cùng thú vị luôn vô cùng tuyệt vời luôn đó vâng xin chào anh chị em mới tham dự một channel chào thảo phạm xin chào phương mỹ ok nếu anh chị em nào có câu hỏi thì có thể đưa lên thì lần lượt tôi sẽ trả lời à, à, thầy biên ơi cho em một câu hỏi về đầu tư trading được không ạ như nào câu hỏi này không chưa rõ sơn ơi em hỏi lại đi câu hỏi hỏi cụ thể hơn đi ừ, đấy bản chất là trading trading nó được hiểu là như vậy đó đơn giản như vậy thôi không có gì là cao siêu đây cả và khi mình hiểu biết cái bản chất của thị trường rồi thì mình hoàn toàn có thể làm chủ nó có những cái bộ quy tắc có những cái quy luật mà chúng ta có thể tính toán được trước có thể chúng ta tính toán được trước nha mọi người lưu ý nhé tính toán được trước nhé tất nhiên không có cái gì tuyệt đối ở đúng 100% cả mà ở đây chúng ta có các cái phép tính giúp chúng ta có thể có độ chính xác khoảng 80 85 thậm chí có những phép tính lên cả 90 hơn 90% thì lúc đến thỏa mãn những cái bộ tiêu chí đấy ví dụ như là bộ tiêu chí của tôi nó có 11 12 tiêu chí 11, 12 tiêu chí. Nếu anh chị phân tích nó thỏa mãn, tất nhiên là hiếm khó chỗ nào thỏa mãn được cả 12 tiêu chí. Nhưng nếu nó thỏa mãn được 12 tiêu chí thì đó là cái vị trí để chúng ta đầu tư hoặc đầu cơ là vô cùng tuyệt vời. Được chưa? Vô cùng tuyệt vời. Còn tất nhiên trong vòng bộ bộ tiêu chí của tôi, bộ KPI của tôi nó có khoảng 12 12 tiêu chí. Thì 12 tiêu chí các bạn chỉ cần thỏa mãn 5 đến 6 tiêu chí thôi 5 hoặc là 6 thôi thì các bạn đã có đã kiếm được rất nhiều tiền rồi chứ còn nếu như có những chỗ mà nó thỏa mãn cả 10 12 tiêu chí thì cái chỗ đấy vô cùng tuyệt vời luôn ok À, xin cảm ơn toàn thể anh chị em nếu anh chị em nào không có câu hỏi nào nữa thì kích vào đường link phía trên kích vào đường link phía trên và đăng ký để chúng ta gặp nhau ở buổi uh, trong một căn phòng kín offline ở trong căn phòng đấy là chúng ta sẽ làm việc với chế độ là full HD không che ok phạm thành viên xin cảm ơn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ phạm thành viên hãy bấm nút phía dưới bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của phạm thành viên sau đó bấm vào nút hình quả chuông vâng bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất phạm thành viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn